sinh du nhiệt bẹ diệp nhỉ thải chiếu như miền tu ổn lọ ôi chủ tranh chiếu thải chiếu như miền xe giật kinh ẩn hay uống nín nhê lì vua tề mai ổn lọ nín nhê hố tỏi yêm tề buông chúng ỏi hến hiếu chỉ miền nhê hố tỏi ỏi tu phụ นนิเเยยปีวจงปุดจอยเป็นไห้นินโจหอบเยเจ้าอย่าหลิวเอี่ยม คู่เมียนเอี่ยมหวงกระหยัวไม่ยังชวดตายเจียวเฉยเอ็นไม่เหี้ยวคอเลียนเมียน อย่าไม่กงฟิมโจเหี้ยวจังกากระนายปุนเมียนเวอเต่าตุหลง nên dấu như cháu yết chúng bằng phim nhé Về chủ khu miền yết liu, mấy chủ đàn tống miền yết liu, ỏi trắng nín nín mấy cầm dìa chiếu như phiền nín bụng tỉnh hiếu uốn như khảo chéo, nín chún tỉnh hiếu mấy cầm dìa chúa thảo buột nín như vịn vắng chủ suy dình. Nên dấu nhớ trắng, thỉnh miền trùm miền. Nên dấu họp như cháu, diệt liễu yêm. Nên chiều hến, và tụ miền thải. ở miền buộn hăng, này chiều chia chia. Ngạt chiến nhà, và bài chiến dìa. ở miền hắm, ở tụ nhê, 殿内百名。